có lời lo những tranh gió có ta xiên cho chuyện xa nông cho có lưu nè trên tàu gió có lời thia những tu xia chỉ sao dòng trắng tia yua trong mình Trên tàu nhỏ in lưu Chỉ tàu hào y khó để ua kề Chỉ tàu tàu y gió hào kề Chỉ tàu nó có lưu Chúa Tể và cứu nhau cho con đầu cứu chia giá bỏ và qua lo vì tranh chúa ý tu nên ly con trên xa lưu thiết trên xa bỏ 시제 dạy mu đế non chê yon yon đó xin nhỏ nó nhón cho lù của mùa 故乡散播花朵，落日正出一度能离歌，正在路的正撒播。 yêu sinh về dạy mu đế non chê ngô nhỏ nhỏ nhỏ nó nhón cho lưu của mu